và tất nhiên bên nhà ngoại sẽ nuôi dưỡng chăm sóc tốt hơn ông bà cũng sẽ rất kỹ lưỡng chú trọng những bước đầu tiên của đứa cháu mình bằng việc tổ chức lễ cúng mụ còn được gọi là cúng đầy tháng tại nhà ngoại nhưng trường hợp sau khi sinh mà mẹ và bé ở nhà nội thì mình cúng nhà nội vẫn chính xác mẹ và bé ở đâu thì cúng ở đó Lễ cúng mụ đầy tháng ở nhà ngoại được diễn ra tại nhà cha mẹ ruột của người mẹ sinh ra em bé trong thời kỳ ở đẻ. Đứa bé ra đời và là thành viên mới của gia đình. Ngay sau trong vòng một tháng nuôi dưỡng, các ông bố bà mẹ sẽ cùng ông bà chuẩn bị một mâm cúng cho cả 12 bà mụ và một bà chúa. Những người này mang nhiều nhiệm vụ, trọng trách khác nhau trong sự hình thành, nặng ra đứa bé khi chào đời. Đây là một phong tục tín ngưỡng vô cùng quan trọng, được lưu truyền từ đời này sang đời khác và ở mỗi miền thì lễ cúng mụ sẽ khác nhau. Cách tính thời gian cho lễ cúng mụ đầy tháng cho bé theo ông bà, cách tính truyền thống được căn cứ vào lịch âm và tùy vào giới tính của em bé. Đối với bé trai thì sẽ lùi lại một ngày trước khi sinh và đối với bé gái thì sẽ lùi lại hai ngày gái lùi hai trai lùi một tiếp đó sẽ là coi ngày giờ nào tốt lành để cúng cho phù hợp với ngày sinh của đứa bé theo quan niệm thì lễ cúng thường được diễn ra vào lúc sáng sớm và cũng có thể là chiều tối tùy theo ý nghĩa mà ông bà coi thầy chuẩn bị lễ vật và nghi thức cho lễ cúng đầy tháng Đứa bé sinh ra tất cả là một tay nâng đỡ của 12 bà mụ và một bà chúa. Do đó, trong mâm cúng đầy tháng này, trên bàn phải có 12 chén chè nhỏ và một chén chè lớn, 12 chén cháo nhỏ và một chén cháo lớn. Sau cùng là 12 đĩa xôi lớn và một đĩa xôi nhỏ, kèm theo là đũa, chén, muỗng cho các bà. Ngoài ra, xung quanh bàn, ông bà đặt lên một con gà trai thì gà mái gái thì cúng gà trống một bình hoa một bó nhang cúng đen cây, ba ly rượu, ba ly trà, ba ly nước, một chén muối, một chén gạo, một đĩa trái cây ngũ quả và không thể thiếu là bộ đồ áo giấy cho 12 bà mụ và một bà chúa và một đôi đũa hoa. Mỗi lễ vật phải đặt trước bàn thờ cúng bà ông bà nội hoặc ông bà ngoại sẽ là người đại diện đứng trước bàn thờ bà để khấn vái cho đứa cháu của mình nghi lễ cúng mụ đầy tháng cho bé Lễ cúng được diễn ra với quy mô nhỏ nên các khách mời đến dự đều là những người quen trong họ hàng, bao gồm các thành viên trong nhà của cô, chú, bác, dì, dượng ở bên nhà ngoại lẫn bên nhà nội. Đôi khi bố mẹ của đứa bé sẽ mời vài người bạn thân đến chung vui cùng gia đình và đặc biệt hơn là sự góp mặt của ông bà ngoại và ông bà nội để dẫn dắt điều khiển buổi này tháng diễn ra thành công sau khi mọi thủ tục cúng bái hoàn tất, người trong hai bên họ hàng và cả bạn của bố mẹ đứa bé sẽ lì xì tiền cho bé, coi như là tiền mừng để bố mẹ mua sữa, quần áo, đồ chơi cho bé. Mọi thứ đã xong và gia đình nhà ngoại sẽ đãi khách một mâm cơm gia đình, tùy đơn giản nhưng mọi thứ rất ngon miệng, hấp dẫn đều hài lòng mọi người.